Hello xin chào mọi người Cảm ơn mọi người đã đến với channel của mình Và mình là Huy đây Và video ngày hôm nay thì mình sẽ cập đến vào mát là sinh thông để số gọi cho các bạn Thì trong video ngày hôm nay thì mình sẽ quyết định Đây là một quả bóng Pokemon siêu to khổng lồ ở phía bên kia nhỉ Thì người liệu bây giờ mình cần đó là Một ít cái gan dạo để mình giúp mình à, xây dựng nè Vì trong này đã có rồi Ui Ui bây giờ mình phải xử cái này lại đã làm cả này đấy, và mình sẽ lấy một ít lén nữa và mình cần mình liệu là lén xám và lén à, đen ấy thì trong này mình cũng phải một nửa màu đẹp lên rồi bây giờ thì mình sẽ làm một nửa màu trắng ở phía ok bây giờ thì mình sẽ phải ra ngay phía sống này để ăn một ít mực lại à, bột màu đen bột nhúng màu đen này đấy mai khu sống của mình này có khá là nhiều mực luôn mình phá một xịu mà cũng đã được tạm tụi mực lại A few moments later này thì mình là farm khá là nhiều à len rồi bây giờ thì mình sẽ đổi ra một ít len đen và vào đấy mình sẽ lấy à và phía trong nhà khó của mình để à nhà của mình để lại ra một ít à lén à một ít bột à, bột sứ này để làm à, bột nhiều mốc để lại à, đây để à, bỏ vào phía để làm màu xám này đấy nó sẽ ra khoảng một ít máu xám Đấy, bây giờ thì mình sẽ tạo ra một ít len màu xám Rồi mình sẽ để ra như đây á Bây giờ thì mình sẽ lấy một ít đá Để ta xây dựng cho nó dễ dàng để mình đập con đập bò cho nó nhắn lại Thì à, mình nghĩ là à, Cái Pokemon, à cái và quả bóng Pokemon này của mình sẽ xây dựng ở phía phía nào cho nó sáng nha cho ta mình sẽ xây dựng ở phía bên này luôn đấy ở phía bên này mình thấy con tập này đấy đấy phía trên cao này nè mình sẽ làm một à, quả bóng Pokemon ở phía trên này luôn cái này thì địa hình nó khá là khó khăn này thì mấy cho phải cố gắng leo lên thôi đấy bây giờ thì à, có thể mình sẽ à, mở rộng một chút này ở đá đã bây giờ chỗ này mình sẽ đặt à, lén cả ra khoảng 5 mẫu một hai ba bốn tám bây giờ thì lại một ít tắt bỏ trên phía trên này đó là một len lại một cái đất à, và một len nữa như thế này cả mình đặt như thế này xong mình sẽ đặt cái len này cả bao bây giờ mình sẽ làm um, ta ừ. mình sẽ đi ra thêm một ô nữa và đặt cả khoảng năm ô một hai ba bốn năm thế thì đặt bò cái con đất dư này thôi chém ngọt đã được chưa nào uhm. Đấy, ổn chứ ta Anh nghe cùng ổn rồi, thầy bây giờ chúng mình sẽ làm thanh tương từ ở phía bên kia thôi A few moments later Mình đã làm xong tương tự về phía bên này rồi Bây giờ thì mình sẽ lại anh giá của mình để đặt tạo lên phía này làm phần tiếp theo lại Thì bây giờ phần phía trên này của mình là à, rồi Để một xíu nữa Ơ bây giờ vị đến này thì mình sẽ à, làm thành thành hình tròn này Ui, cái này là khó phải chứ đấy bây giờ thì mình sẽ à, đi ra một ống như này và đặt đến đây hai ô và tiếp theo là lén một ô như thế này thôi. bây giờ thì đau lại cần bắt ở phía trong này đã rồi bây giờ à, thì làm phần tương tự ở phía bên kia thôi tại vì sao phần mình làm phần mình tròn phía bên phải xong thì bây giờ mình sẽ đặt xuống đây một ít và đặt ngang như thế này mình lại đây mà mình bắt đầu giờ mình sẽ làm phần một bóng một bóng Pokemon này bây giờ mình sẽ đặt đây một hai và ba à, bây giờ thì mình sẽ đi xuống đấy và đặt khoảng là chỗ này khoảng này thôi này Thế nên mình sẽ đi xuống ở dưới này và đặt cá lên một xíu như thế này nữa Ui Và bây giờ mình sẽ lấy vào đây và đặt như thế này luôn Ê ê, mình phải giờ mình phải trở lại làm sao nào bây giờ để lên lại nào ổn chưa ta à. à, kì đấy đi à đấy thì xảy ra văn đỉnh núi thì nó có một cái bất lời là à, nó cứ té lên té xuống như thầy ai thế thì phải lên như này mà đặt lại thôi anh em phải được đi cho đúng chỗ nè rồi bây giờ đặt lại một cái bây giờ làm hình lục bằng thôi anh như thế này bây giờ tôi đặt cả lên như thế này ok chưa ta hay thì mình sẽ làm nó màu màu vậy nhìn cho nó đẹp ừ đấy đi đấy bây giờ thì mình sẽ lại để làm cái phần bọng này nó màu lỗ này nhưng mình sai chỗ nào ấy à, à đúng rồi các Ừ. À, hôm nay là đồng bào chúng ta như thế này. Tao xuống bây giờ này một ít. Và nó như thế này. Thì một cái lên nữa đây. nay nó ổn chứ nhỉ được đấy ra thì lại một ít lá màu sẵn bỏ ra thì chỉnh vào mấy góc như thế này ta đặt lén chặn vào phía trong thôi đấy bây thì mình sẽ chạy tạo thêm một ít len len nữa để làm cái phần viên ở cái chỗ này ấy bây giờ mình sẽ làm bắt đầu từ chỗ này làm như thế này đấy anh chỗ này là mỏng hả thì thì như cho nó đẹp đấy đang nhìn nó cũng khá đẹp ở đây thì, à, thì um, để đẹp mà thời gian cho nó rồi và bây giờ thì à, phía cái giới này thì mình sẽ làm à, phần một phần nén màu nhạc này để nhìn chắn nó nổi bật thì giờ này rồi sẽ làm bên này thôi Vậy thì bên này mình cũng phải làm như vậy chứ Rồi ra ngoài đấy ra thì lại ra ụp lượng cả xanh mau, à màu cả ra rồi dưới là 6 rồi Không Không thanh phía trái nữa chứ Em phải trái ra thì mình sẽ sử dụng gian để ảo để lên Ê, thế phần phía trái thì mình phải đi tìm à, hóa màu đỏ rồi, Em phải đi xuống qua Đi tìm hóa màu đỏ thôi Mình phải lại bột sướng để à, phá một ít Hóa màu đỏ rồi. A few moments later. căng đấy thế là xong Hải phân bóng Pokemon màu đỏ phía trên này rồi đấy nhưng mà cũng khá là đẹp luôn này thế thì mình sẽ đi review dàn nhập đầu và làm công việc tiếp theo này Three days later. Đấy thì cảm ơn này, hôm nay thì mình sẽ tiếp tục à, làm cái phần à, rồi mình sẽ làm chế tạo thêm một ít mũi tay nhưng không phải mũi tay bình thường này thì bây giờ thì mình sẽ lại à làm phía bên nhà con ở chứ thế bây giờ thì mình sẽ sắm bên nhà để à, để một ít trái để làm ục mà để làm cái mũi tay này mình sẽ làm mũi tay mà có hiệu ứng này để um, diệt mấy con zombie trong đó có vậy đây bây giờ thì mình sẽ lấy một ít um, bữa của mình hết rồi bây giờ thì mình sẽ bài cùng giờ nay để lấy một ít bữa của mình giờ nay thôi giờ nay cũng đã đủ rồi Thế thì là lên và vào nhà để chạy thù thôi thấy à, à đây mình còn một ít chuối trứng ở phía trong này bây giờ thì sẽ là đây và chế tạo một ít trái thôi nó sẽ đổ được trong nhà vào một lúa này rồi bây giờ thì mình sẽ bỏ một ít trái và nước vào đây vào đây à đúng rồi mình còn thiếu thế thì mình sẽ bỏ bự vạ à không cứ chứ là bỏ bự mình làm bây giờ mình sẽ đây bỏ hết sầu của rong vào và lại ui chăm rưa ngủ đông ta ok không ngủ được một ít à, thuộc súng nữa không biết có một ít thuộc súng nữa không ta bỏ là ra phải đi phá ấy đây em anh sẽ bỏ thủ sụng vào hai cái đã hai cái đã bây giờ thì mình sẽ đi sang đây để à, để một ít à, à mắt nhạy để làm thuốc độc luôn thôi rồi ra lại nó ngủ được rồi nó ba nó ngủ được anh em rồi bây giờ à. à. à, thì đi xuống và đi về nhà và chỉ tạo cái và là cái trên là và hưởng thôi để bạn mà con zombie và uh, bay vậy uh, Creeper cho nó và con xương cho nó thả mày à. bây giờ thì mình sẽ lấy một ít cái này đã bây giờ thì mình sẽ bò hơi thở của rong vào để làm thành thuộc kẹo dai vậy. đúng ta một ít à cùi tay nào hôm nay còn cùi tay không ta đây này đóng anh em thế thì bỏ một ít um, à, lũ vào đấy chán được nay phân cảm ơn để ý kỹ phân đau không có à cái lò không có mì cầu ấy thì cái này phải ép được vào và mà ép được vào à, cái à, mũi tay này okay. thế bỏ bột quỷ lửa vào đấy còn bên này thì mình sẽ bò mắt này thế để lên xong thôi thế nào cái sức mạnh này bọn mình nghĩ là phải nhiều sản lượng thế này Ý. Đấy, tụ tập rồi Thế thì lại phải chạy đào một À Ok Không có người tay nè Đi lỏng cũng được à, Bây giờ thì mình sẽ bỏ một là tụ độc vào đây viên của tết của mình có hai này chứ mình sợ thì tao ấy đã một loài rồi bây giờ thì loài được đâu ấy là bây giờ chúng mình sẽ sẽ đô và đợi để ra tội để rồi, em những cái buổi chạy này là bạn đang như thế nào vậy ngày là bạn cái mình để ra tội xong nhỉ đấy thì đây là tổ để bảy ra kim nó chạy ở đây còn một con quái rồi nên mình sẽ đặt mạnh bằng cái hiệu ứng sức mạnh này thôi à đâu có mấy con này nó đâu có sát thương đâu mà à mũi cho sức mạnh làm gì đã mình sẽ tìm vài con như zombie ui cái cự mềm đi đây còn như zombie này thử mũi tay udah naik ini Đấy rồi Đấy đi Con này yếu quá Ui, không được, không được Nó có lượng sức mạnh như nó Mà mình nghĩ là bạn đó để mình cởi ra mình kéo nó nhưng không Và bạn con mày ở này Ui Ok đó giờ mình có hai cái quân rồi đó What? What the Ok Ok, Nào cái này Mình mũi tay này không còn tác dụng rồi Ui, ui, quả đóng đấy Bây giờ mình sẽ từ mũi tên đọc nào đấy bị đánh độc mà, đánh đầu cái này. ui đây cũng sắp sẵn ra bây giờ mình sẽ trù thêm một ít nữa đấy ôi vai nha anh nha ngủ luôn anh nha ngủ luôn ui bên này mình chết chắc chạy sắm bên này ui. ở chỗ này mình sẽ mũi tạm chặt đến đây thế sao nó có cái con Vậy nào, mà ở đây đây. Này. Nghe làm mình có dương mà. Nhưng mà chơi thằng sẵn rồi, đâu cần được đâu. À, để mình ra mình sẽ. Ui. Cái cái dập ban đi. Đây ra thì mình sẽ thử bạn. Lại mình làm vật thị nghiệm con này. Ok ui đọc đọc đọc đọc nó khá láo này vì còn cái con này nó đừng này đừng này nó rồi luôn mặt nguyên cái phần này ở nha luôn no Thế gần nay thì tắm thì anh hai ra thì mới sẽ cố gắng xử à, ở nhà này lại nhỉ thì à, mình nghĩ à, ui mình nghĩ bây giờ thì mình sẽ phải về vì là đâu thì à ok xong mình lại có hạt quân nữa ta thảo thế đấy Thế thì mình sẽ phải à, à, cái uh, cách gia nhập đâu và đi vào à, còn mình chỉ khám phá thôi đi lâu ngay mình cũng cũng có khám đi khám phá ở khu vực ở phía gần nhà mình lại à sáng nhà mình lại bây giờ thì mình sẽ đi tìm một cái hãng là xã nhà mình để đi mai bắt đầu đi mai đó nhỉ và các bạn hãy mình tìm được hãng đó nhỉ A few moments later phải láo đấy đỉnh núi này giờ phải láo xuống đỉnh núi này nữa chứ đặt dây á Rồi, đỉnh núi này toàn sỏi luôn này mình sẽ có thể à, quay lại đỉnh núi này để à, đao sỏi để làm bê tông chẳng hạn ta tiền lời luôn ui đấy là còn viên ngục bê bỏ nữa đúng rồi tha cái đứa này Hajima, Hajima Ok, hai cái quân đấy Bắt Quân này nó phát cái vứt ra là một mặt luôn được thế nào Rồi quân liều anh ơi, quân phát ke À bây giờ thì làm um, và và sau mình nói là mày tìm một cái hãng tao đọc cái này xem mà trên núi đâu có hãng đâu ta à, đây đây đi ui bây giờ mình sẽ đa một cái sạc đầy lâu luôn Hoài, cả này đưa đi xuống khá là xấu vậy. Được. Hào An. Hào An sao xấu ghê ok mình nghe tiếng ngày mai đấy ra này nha ui mới lại được vung gạch ra đấy wow gỗ sôi nhiêu thế rõ ràng là nhiều lại thì mình tìm xem có có cái hãng nào đây không ok sẽ toán tìm cái hãng thế nào Ok các bạn thì mình lấy clip này cũng để từ lúc tại lại thôi nếu các bạn thích video thì là cho mình một like và đăng ký ủng hộ mình nhé và đừng quên là cái chuông thông báo mình nhắn thông báo mình nhất khi mình làm video mới nhé thì à, nếu các bạn muốn, muốn mình sẽ gì đóng mà tập với tại thi hành nhớ comment về giờ thân bình luận nhé cảm ơn các bạn rất nhiều bye bye còn bây giờ thì bye bye bye bye